Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tỉnh Thất của mình ngày hôm nay. Hiện tại mình đang có mặt tại đường D13, Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và con đường này là một trong những con đường lớn tại huyện Bầu Bàng nha cả nhà. Và à, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây để review một lô đất và hướng mà cánh tay của mình là hướng về trung tâm cũng như là hướng đi ra đường NC nha cả nhà là trục đường chính của huyện Bầu Bàng. Lô đất à, ngày hôm nay mình muốn review đó là lô đất nằm ngay vị trí xe mà mình đang đậu đó ạ. Lô đất này có diện tích là 513 tổng diện tích là 150 m2, thổ cư 100% đã có sổ hồng. Chúng ta mua là công chứng liền nha cả nhà. Vị trí vô cùng đắc địa, nằm trên mặt tiền đường 22m, sát trung tâm hành chính huyện Ba Bàng, gần trường học, trung tâm y tế, thường tiện đỡ ở và kinh doanh, đầu tư. Ngoài ra thì trên trục đường này còn có rất nhiều dịch vụ như nhà hàng, cà phê, à, khách sạn và một số dịch vụ khác. Giá bán lô đất là 3 tỷ 200 triệu, mua công chứng liền nha cả nhà. Khách hàng có nhu cầu mua lô đất này thì hãy nhanh tay liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển trên trục đường 13 này hướng ra đường Nờ Sơ để chúng ta tìm hiểu xung quanh đây có những tiện ích nào, những khu công nghiệp cũng như là những nhà hàng khách sạn, quán cà phê để chúng ta quyết định chọn mua lô đất này cho phù hợp nha cả nhà.